Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Viettel8 Ngày hôm nay thì mình tiếp tục với chủ đề tư vấn chọn mua các dòng máy để phù hợp với nhu cầu của các bạn Thì ngày hôm nay anh có thể nhờ anh để tư vấn cho mọi người chọn mua các dòng máy với nhu cầu là anh làm việc văn phòng này hoặc cho các bạn học sinh sinh viên đi học thì có thể chọn mua dòng máy nào với tiêu chí là cấu hình tốt, pin bền và mỏng nhẹ di chuyển dễ được không? Được rồi trong tầm tiền đấy thì các bạn có thể tham khảo các mã sau ví dụ như đeo hoặc macbook hiện tại đây thì mình đang có mã đeo fps với với thước thì nó cũng khá là mỏng nhẹ thiết kế vỏ nhôm rồi chỉ cần nặng chỉ nặng khoảng 1,3 kg thôi hình như không phải là khá mỏng nhẹ mà là rất mỏng nhẹ đúng không đúng rất, mỏng, rất mỏng rất mỏng <clears throat> mỏng nhất trong tất cả các dòng đeo đó với cấu hình i5 7200 RAM 8 của SD256 thì đeo XPS mang trên mình cái màn hình khá là đẹp anh ạ vì màn của nó rất là mỏng tràn viền màn mỏng và màn Full HD tràn viền nên độ phân giải hình ảnh của nó rất là sắc nét về phím thì phím của nó có độ nảy cao khoảng rộng khá là nhiều nên là khi mình sử dụng đánh văn bản nhiều thì sẽ không bị cảm giác mỏi tay với các khớp tay về bàn di chuột thì không phải chê gì nữa quá là mượt luôn vỏ ở đây được đì tay là bỏ vân carbon nên khi các bạn dùng nhiều đì tay vào đây cũng không cảm giác là bị dính hay là bị bẩn hay bị bết gì cả về hình thức bên ngoài thì là vỏ kim loại ơ vỏ nhô. nhỏ nhô vỏ nhô nguyên khối rồi về các cổng kết nối thì đeo XPS đeo XPS thì sẽ tối giản hơn so với lại các cổng đeo Latitude chỉ là cổng sạc chân kim nhỏ cổng tai si USB và tai nghe 3.0 thôi ở bên này thì sẽ có hỗ trợ là một cổng USB và một thẻ nhớ nữa tức là cái cổng như mạng lan hoặc cái cổng to tất cả các cổng như mạng lan thì đều sẽ bị bỏ bớt đi ạ vì anh thấy máy rất là mỏng như thế này okay. Thế thì cái này nó còn có bàn phím là rất sáng luôn đúng rồi bàn phím cái này thì có hỗ trợ đèn nét nữa nên anh khi anh nằm được trong bóng tối hay là nằm về ở môi trường tối thì anh sẽ Sợ. nhìn thấy các bạn tốt hơn ờ, với cấu hình như này thì ờ, đây sẽ đeo uh, không đúng không? Đúng rồi. Thì với cấu hình này thì uh, thời điểm này giá là khoảng bao nhiêu? Và với cấu hình khuyến mại là quà được rồi. Với cấu hình i5 58 của SD 26 màn full HD thì bên em đang có giá là 16 triệu 800 quà tặng đi kèm thì sẽ có bao gồm từ chống sốc chuột và bàn di chuột ở bên mình có chương trình là ờ, hỗ trợ chọn đời về phần mềm cũng như là bảo dưỡng vệ sinh đúng không? Đúng rồi ạ. Cái này thì về phần cứng bên em sẽ bảo hành 12 tháng, phần mềm uh, tra keo vệ sinh máy thì bên em sẽ hỗ trợ chọn đời cho đến khi là anh không dùng máy nữa. Ok rất là tuyệt vời và còn chương trình là ship máy tận nhà đúng không? Đúng rồi, ship máy tận nhà theo yêu cầu của khách, ship code COD e toàn quốc nữa. Nếu mà các bạn ở tỉnh hay các bạn ở các thành phố khác thì bên em có ship tận nơi đâu. Thì anh có thấy anh đã bỏ sẵn đây ngoài à, chiếc đeo anh thấy cái đây là chiếc MacBook đúng không? Ừ, không biết chiếc MacBook rồi. này thì giá có cao hơn không? Chiếc MacBook thì giá không cao hơn là bao nhiêu anh ạ? Táo cắm rử thì các bạn sinh viên sẽ thích nhiều hơn về đặc điểm của MacBook và ưu và nhược điểm của MacBook thì em sẽ nhập qua vài điểm cho anh về thiết kế bên ngoài thì nó là thiết kế vỏ nhôm và Đấy, cũng nặng nhôm nguyên khối đúng không? nhôm nguyên khối ạ và nặng cũng chỉ khoảng một cân hai một cân ba thôi và ở bên ngoài như ờ, như anh đã thấy thì nó có một quả táo rất là đặc biệt táo sáng đúng rồi táo sáng đây là con e của móc con em đang cầm trên tay đó là móc cúc e của 2017 với cấu hình i5 58 ổ SD e 128 đây là 1 đi 32 kết nối thì cổng kết nối cũng khá tương đương có thể là tương đương với con đeo chị 360 đúng không? Dạ vâng, nó có hai cổng USB 3.0, một tai nghe và một cổng sạc kèm theo một cổng Thunderbolt đúng không? Thunderbolt và một thẻ SD nữa. Về bàn phím thì cũng đặc biệt hơn so với lại thường đeo mà độ nảy của nó nhiều hơn nữa so với lại đeo FPS nhiều. Tốt hơn, cảm giác gõ tốt hơn. Và bàn di chuột thì nó là đệ nhất số 1 trong tất cả các dòng nó thì có thể ờ, so sánh được với dòng nào đó đi chuột thì là nó bốc luôn đến top đầu luôn có dòng máy nào để so sánh được rất tuyệt vời thì ờ, em thể nói lại với cấu hình này thì tầm bao nhiêu tiền nhỉ mọi người ừ. mua được với cấu hình của MacBook E 2017 i588 OSD 128 thì đang có giá là 15 triệu 100 ừ. Ờ. giá rất là tốt ờ, về thời lượng pin cũng như là hạn sử dụng của nó thì thời lượng pin của con này sẽ hơn đặc biệt luôn so với lại những cổng đeo XPS này thời lượng pin của nó có thể lên tới 7 giờ đồng hồ được nếu mà anh dùng liên tục anh dùng văn phòng học tập hay là di chuyển thì cũng rất là tiện rất tuyệt vời có lẽ là mẫu e như mình ờ, thấy qua rất nhiều video của anh em cũng như là mình tìm hiểu thì là nó là dòng máy có lưu lượng pin và thời gian sử dụng lâu nhất trong các dòng laptop thời điểm hiện tại thì với ờ, dòng máy này thì có thể thay thay thế ổ cứng được không nhỉ ờ. thì anh thấy là 128 có vẻ mình hơi thấp nếu mình muốn lưu trữ cao thì mình có thể nâng cấp được ổ cứng không có thể nâng cấp được ổ cứng nhưng mà chi phí nâng cấp ổ cứng ban đầu và khi mua máy và sau này thì nó sẽ tăng khá nhiều vì ừ. MacBook đặc biệt là khi anh mua phụ kiện hay là tất cả những kiện của MacBook thì khá đắt so với lại những cổng khác nếu mà nâng cấp từ ổ cứng SD128 và lên ổ cứng SD256 thì có giá thị trường và phụ kiện cũng khá là cao nhưng anh thấy có một ưu điểm mà có vẻ như không dòng máy nào có thể so sánh được nữa đó là anh thấy là cái giá của nó có vẻ khá là giữ giữ rất là lâu anh nhớ không nhầm thì năm 2018 và quý đề bạn hai cái dòng máy Lanio nó dao động một khoảng từ 17 đến 18 triệu thì phải 17 triệu rưỡi 18 triệu có lẽ là không đến 10 triệu rưỡi gì đó và đến bây giờ anh thấy là chỉ hơn 15 triệu có vẻ như là 3 năm mới giảm đâu đó khoảng trung bình một năm trên một triệu cũng rất là giữ giá đúng không? Đúng rồi, mắc ốp thì rất là giữ giá và rất là mềm luôn Vì các bạn à, với cái hình thức bên ngoài thì nó sẽ không thay đổi là nhiều so với lại các dòng khác Nên là anh sẽ thấy là giá hay là hình thức của nó cũng không thay đổi là nhiều so với lại các dòng máy khác Ví dụ như đeo là anh thấy nó sẽ thời trang hơn, à, đổi mỏng nhẹ hơn các thứ nhưng mà mắc ốp thì không thế, nó vẫn giữ nguyên một hình thức rất là tuyệt vời ngoài hai con máy này ra Neo 9360 này và MQD32 ở đây thì ờ, chúng ta với tầm tiền 15 triệu để chọn mua những dòng máy nào khác không? Ờ, trong tầm đấy thì các bạn không thích đeo FPE, không thích MacBook Air thì các bạn có thể chọn dòng đeo Latitude giống như là mã đeo 7490 với cấu hình i5 8350U 58 OSD 26 màn Full HD thì đang có giá là 14 triệu 900 sấp xỉ 15 triệu giá cũng tương đương 2 tức là, là nói chung là có rất là nhiều lựa chọn đúng không đặc điểm này làm chưa ok thì uh, có lẽ là video ngày hôm nay của anh em mình cảm ơn anh ánh rất là nhiều đã ờ, tư vấn cho mọi người chọn mua những dòng máy thực sự là mình ờ, cảm thấy rất là ấn tượng với hai máy này hai dòng máy này với tầm tiền 15 triệu và cấu hình cũng như hình thức thiết kế mình cảm nhận và đánh giá rất là tuyệt vời đẹp mắt cũng như là rất ấn tượng với chiếc bao MacBook này để cái lưu lượng sử dụng pin của nó và đặc biệt là ấn tượng nữa đó là cái giá thành của nó nó giữ rất là lâu cảm tưởng như nếu như ai mà dùng tốt giữ tốt dùng bền thì mình cảm tưởng như là gần như mình thuê một chiếc máy có một triệu một năm thì quá tuyệt vời đúng không ạ thì ờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của anh em mình ngày hôm nay và hy vọng video sẽ giúp cho các bạn có thể chọn lựa cho mình chiếc máy phù hợp với nhu cầu công việc cũng như là nhu cầu học tập với túi tiền hợp lý nhất và ờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay và ờ, các bạn đừng quên nhấn vào nút like subscribe đăng ký kênh cũng như nhấn thêm nút chuông để nhận thông báo mỗi khi ờ, mình ra video mới nhất để giới thiệu cũng tư vấn để các bạn chọn mua một chiếc máy tính phù hợp cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin chào hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo